Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện Mình là Lam ở Thái Bình Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái hộp số à, tích hợp à, Có thể ứng dụng dành cho các bạn à, làm những cái xe như kiểu là à, xe đi dưới ruộng à, Xe tăng hay là xe chạy xích, máy xúc, lật à, Sau đây mình sẽ giới thiệu chi tiết à, từng cái chức năng một trên cái à, hộp số này cho các bạn các bạn xem video nhớ nhấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được à, những cái thông báo khi có video sản phẩm mới đăng lên và không để các bạn chờ lâu nữa thì à, xin mời các bạn theo dõi video video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái hộp số có đảo chiều có số mạnh và số ờ, nhanh ờ, dành cho các cái loại ờ, xe như kiểu là xe tăng máy cày máy bừa à, có thể chạy hai bánh độc lập và khóa số thằng này thì nó không có vi sai bình thường ấy là nó chạy thẳng hai chục để cùng tốc độ nó giống như thằng à, máy xúc à, đấy máy xúc máy ủi các thứ chạy xích thì khi bình thường quay thì là à, đây ví dụ như thằng này đấy khi thằng này quay thì hai thằng trục này cùng quay này à, và khi các bạn tác động cái này thì nó sẽ có một bên đứng và một bên chạy tốc độ giảm tốc là rất nhiều các bạn nhé à, hiện tại thì à, cái bộ số này mình mới lấy về cho nên là mình chưa tính toán hết cái tỷ số truyền à, và những cái à, mục khác thì à, hy vọng là với video sau mình sẽ làm kỹ hơn về cái tỷ số truyền video hôm nay à, chỉ xin giới thiệu sản phẩm thôi đây là cái cái cần à, số nhanh số chậm và đây là cần à, tiến lùi Đấy, rất là đơn giản à, kích thước tổng thể thì à, à xin giới thiệu thêm một chút nữa à, đây là chính là cái bộ phanh đấy nó tích hợp cả phanh ở trên này rồi nhá thì các bạn à, khi các bạn à, ấy là các bạn phanh nó lại thôi à, kích thước tổng thể hai bên này thì à, chiều rộng của nó là 65 cm chiều dài của nó là 40 cm 42 cm chiều cao là 20 cm đấy là ba kích thước của nó 65 42 và 20 cái này thì à, mình lắp tạm cái nhông lên để mình à, review cho các bạn xem thôi còn à, cái bộ số này của nó là không kèm theo cái nhông này thì mình có thể dùng buli hoặc là dùng xích thì tùy đấy cái khẩu này thì nó là khẩu trục ra 6 răng đi kèm hai cái khẩu khớp trượt này các bạn nếu các bạn xe các bạn chạy trực tiếp với cái khẩu độ 65 thì các bạn dùng luôn cái này còn nếu như các bạn là truyền ra khoảng cách rộng hơn thì các bạn là làm bộ trục các đăng đấy các bạn hàn vào cái khẩu này là các bạn à, thích rộng bao nhiêu cũng được đấy nó chỉ à, đơn giản vậy thôi đối với cái hộp số này thì theo như mình nghĩ thì ờ, nó có các cái ứng dụng cho các bạn làm những cái xe chạy dưới ruộng là một này làm những cái ờ, xe chạy bánh xích là hai này Đấy. thì ờ, nó rất là phù hợp hoặc là chạy đường trơn trượt đường lầy thì yêu cầu nó khóa hai bên chủ yếu là phù hợp với các bạn làm mà kiểu như xe tăng xe đi dưới ruộng thì rất là phù hợp còn ờ, làm vào mục đích gì thì ờ, đấy là tùy khách hàng mình ờ, chỉ xin giới thiệu với các bạn về sản phẩm thôi à, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh và nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng em là Lam ở Thái Bình